Sirius rồi Honda Sirius hay Yamaha rồi. kia giống giống của em kìa con kia kìa con này nhìn mới phết đây chứ Những lúc uh, ra tư vấn uh, hỏi hỏi khách cho em ạ hỏi những người ấy. con, con này y hệt con của em nhở em muốn xem một số dòng xe cũ mà xe xe máy ấy xe cũ thôi có tiền mua xe mới đâu chỉ còn có mấy cái này rồi mấy cái này rồi à bên dưới này sang xem bên kia nếu em em cảm thấy đi xem đi xem dòng Honda hoặc em thích dòng nào ờ thì uh, mua với mình cũ rồi. à con này à à con này đẹp phết đấy con rưỡi kìa con này là khoảng bao nhiêu tiền chị 17 triệu 800 Đây đang xem con bên kia nào Bên kia có mà người ta để bên đấy kìa kìa Cái dòng Yamaha này thôi Honda, hỏng Honda là là có khoảng đấy 10 triệu nổi lên triệu Sao không thích uh, Yamaha? Taha thì nó ăn nhiều xăng Con thích cái kiểu dòng xe Honda như là của, của, của chú đúng không? À, à xe cái này khó nhưng mà 15 triệu À dạ 15 triệu cơ à? Nhưng mà đi được mấy bạn rồi chị? Em cũng không để ý nhưng Không để ý à? À bên bên kia có à? Ờ, ờ, à khách đang thuê gì? Ở đây còn cửa hiệu nào cũ nữa không nhỉ chị nhỉ? Em không rõ. Không rõ rồi khả năng con này là ờ, rẻ này đa này thế nào nó chạy được 3 vạn 5.885 cây Đây cũng dòng Honda Honda nhưng mà đời là cổ rồi Dạ Không phải là đời mới Cổ do đây là đời cổ dòng ờ, cũ thì ăn ăn sẽ nặng xăng hơn xăng hơn là dòng đời mới của anh là mới là dòng đời mới đó là quay này dạ em thích dòng quay ui con này chạy được 4 vạn con này chắc là hỏng nạn các rồi già dạ đây em phải xem ờ, km nó chạy được nhiều ít nữa cơ Đấy là, là xe nó hỏng thì không nói rồi Người ta phải có nó sửa Hay là dùng con Win kia Quen không? Đi quen không? Không đi quen xe Win à? <laughs> Chết rồi Thế chỉ có có mấy con này thôi ờ, quay thôi hỏi hỏi chú ấy ra hỏi anh ấy ra cá như nào mình thích con nào mình mới hỏi giá đấy chứ đấy 7 triệu con lên 8 triệu 10 triệu 10 triệu con đấy hả anh đấy xem con 10 triệu đi đấy cái con 7 ờ, triệu là con đấy RX đấy ghê đấy đấy, đấy. 10 triệu ích này là, ấy rồi, là khỏe rồi con này thì chạy cũng không lâu lắm đâu hai vạn bốn nghìn thôi cũng chưa được nhiều lắm con của của của của anh ấy, nó chạy đến lần ba vạn à, bao nhiêu rồi bô này thì nước bịt hết nào nhớt này cũng chưa thay này khói là biết đấy, con đấy là cũng con đấy cũng 7 ờ, triệu đấy đúng không con đấy cũng 7 triệu anh nhỉ con đấy cũng 7 triệu đúng không 8 triệu à? ờ, con này 7 triệu vì nó dòng Honda này nó khỏe, máy nó bền Cái này lúc này bao tiền Hả? Con này 10 triệu 10 triệu Ờ à, 10 triệu này, con này 7 ờ, triệu, con kia anh bảo 8 triệu Đấy cảm thấy ờ, thích con nào thì ờ, tìm ờ, con đấy thế là con thì thì đeo túi tiền thì em già em ấy không thể có nhiều đấy tiền nào của nấy mà một xe mới thì nó sẽ đắt nhìn xe cũ thì mình tìm con nào mình ưng ý thì cũng rất là khó đi tạm thời gian tới em mới đi làm Chính uh, ờ, đang đi thử xe ấy khỏe đấy chứ già nghe khi mà nó vít lên cái là là, là cái nó vươn rất là sướng này tiền nào của nấy đâu già không không thể đòi hỏi hơn được đâu khó lắm à nó cứ yếu kiểu mình lên dốc yếu cái là nó bị côn này anh ờ. ờ, như, như anh anh anh chuyên gia bán sửa xe nhiều anh mới biết được chứ còn giang thì cũng không biết được nên là phải cần tư vấn được không được không được không ok không chính đi ngon chưa ok chưa à. cái dòng máy này thì nó cũng bền nó nó cũng là honda của nhật thôi thì nó vành đúc thì ờ, nó sẽ không dỉ không dỉ ô cái nắp này nó mất à anh nó mới rơi mất nữa chưa lắm con này xăng thì đổ con này mấy lít xăng đầy anh nhỉ ba, ba lít bảy sao nhỉ ba lít bảy đấy nó chiếu cái bộ máy thôi còn thay vỏ thì mình thay đơn giản thay nào trở được cái vỏ này thì uh, già là mua mua con này đấy con ờ, uh, Way X RS con này dòng trước của xe xe của Giang nha con này thì uh, chạy nó cũng uh, máy nó cũng bền nên nói chung là dòng Honda này máy nó sẽ bền và nó ăn tiết kiệm xăng hơn con này là biển Vĩnh Phúc biển số là một hai hai một con xe này có đầy đủ ờ, đăng ký nha mọi người nhé Bảo hiểm nhé Để anh ờ, lắp gương cho nữa là xong Chính những cái dòng xe này lên lên ờ, trên bản này khỏe hơn nha Không không bị ban bánh nhiều hơn Xong rồi đang lắp cái uh, mua vành đúc rồi kìa Lắp lốp chó nhưng mà vẫn bị ban nhiều Tuột nhiều đắp cái gương này nó gọn nó đi lại nó đỡ vướng <clears throat> chở đồ ấy Đấy. nó được vì bây giờ nó mưa nó chở nó đá lên mà xa nếu đừng nói gì kệ cái tay này nó lại bị gãy nhỉ <clears throat> nói cái này không quan trọng tay phanh này không quan trọng con này là 7 triệu 3 nhé rồi anh đòi 7 ờ, triệu rưỡi nha Để ờ, anh ấy ờ, đăng ký xe nữa thôi giấy tờ cái khóa này hôm nào đánh đi được đánh cái mới được mà mang ra người ta đánh cho ờ, chỉ sợ là nó rơi không cái này này đấy nó rơi lúc à, vẫn ok thôi vẫn nhẹ thôi rồi đổ xăng thôi đổ xăng vào thôi tại vì xe này à, mình cũng không hiểu công tôm mét thì không không này lắm cái này là cái này không biết là người ta thay dầu cho mình nên thay dầu cái này liên tục này chỗ này nên thay dầu ví dụ cứ đi hỏng một nghìn cây mình giờ mình không biết nhưng mà khoảng vài tháng hai ba tháng thì mình nên thay dầu để nó mới bền được máy kể cả máy gì máy xe gì xe không thay là nó hỏng nhanh sau này nhão hỏng hết xe máy quan trọng nhất một cái bộ máy và mình chịu khó thay dầu cũng như kiểu mình phải ăn cơm mới mình sống được ấy Đấy, như kiểu mình phải bảo dưỡng uống thuốc Đó <laughs> kia đi đổ xăng này. rồi nó đầy ẩm mới gỗ gỗ mới chứ đó dạ, các anh em xa ờ, trường giang tv xa trường giang là nó ra mà anh ạ vâng Thôi là chú cháu về đi Dạ vâng là ở về an toàn nhá có gì mai mai xính mà rảnh thì đi với chú nhá ở ờ, mai rảnh thì chú gọi rồi đi à, ấy xe xe cũ rồi mình đi tạm một thời gian nào có tiền mua xe mới <laughs> rồi rồi rồi đi về đi về đi À, vừa nãy thì uh, Giang cũng uh, đưa em biết đi ra cũng như là em xính đi xem uh, mua cái xe cũ trong thời gian tới là em có xe đi lại để à, làm việc ấy thì chắc là video của Giang cũng à, xin phép bật khép lại đây thôi à, xin à, chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ hạnh phúc và an khang thịnh vượng nhé xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo đây là Giang đang trên đường về nhà